cái vay trên này thôi là đã 5 tỷ rồi 800 tỷ gì vậy tâm phủ hả có biết cái mắt kiến này tôi mua bao nhiêu nhiều vậy 45 ngàn đồng hả 45 ngàn tỷ 45 ngàn tỷ hả để dành xài luôn đi một nghìn gì vậy một nghìn đồng <laughs> cái đuôi này á tôi em mua nó chỉ có 10 ngàn một cái thôi ngàn đô hả mười nghìn đồng Việt Nam hả cái monofe này mua bao nhiêu chín ngàn thôi 9 ngàn đồng hả đúng rồi xỉu